nếu bạn thấy cái video này có thể là có ích cho một ai đó hãy giúp giùm tôi à, chia sẻ cho họ và subscribe cái kênh youtube của tôi để bạn có thể nhận được cái video sớm nhất khi tôi đăng cái video mới lên về cái đề tài này đầu tiên thì mình cũng phải công nhận à, bất động sản à, ở cái kênh mà là nhà phố và đất đó là cái việc mà là ai cũng thích người tin rằng à, quan điểm của người xưa đó là cái tài sản à, nhà liền thổ ha, tài sản mà gắn liền với đất thì nó sẽ là có giá trị và mọi người ờ, đều yêu thích cái loại sản phẩm này ờ, và mua để chờ cơ hội tăng giá hoặc là làm của để dành thường thì giá đất sẽ thường tăng theo thời gian giá đất hay giá nhà cũng sẽ tăng theo thời gian à, từ khoảng 8 tới 10 phần trăm một năm à, nếu bạn đầu tư với điều kiện bạn không bán bằng mọi giá và bạn không bị kẹt vốn thì bạn sẽ không bị lỗ khi mà bạn đầu tư bất động sản ha ý thứ hai đó là sở hữu cái bất động sản à, nhà hay là đất thì cái tính của nó rất là bền vững và an toàn thường á nếu bạn mua chung cư thì nó chỉ khoảng là 5 7 năm là chung cư nó sẽ xuống cấp nên mới có cái tình trạng là sẽ có những cái ban quản lý thì có những cái à, phí để mà à, sửa chữa và nâng cấp chung cư nhưng mà khi mở chung cư thì chỉ có khoảng năm bảy năm đầu là chung cư nó sẽ có giá trị à, nó đẹp ha thì vì nó cũng à, xuống cấp theo thời gian là cái thứ nhất cái thứ hai là nó bị lỗi mốt à, có thể là cái thời gian này nó là đang là cái mốt như vậy ha cái quy hoạch như vậy nó đẹp nhưng mà khoảng năm bảy năm sau thì quy hoạch đó nó là quy hoạch cũ rồi và mình cũng không thể nào đập ra xây lại được ngay nên là đó là cái yếu tố và cái nhược điểm mà thuộc về cái chung cư còn đối với nhà phố nếu bạn không thích kiểu này thì bạn có thể đập ra à, bạn xây lại tùy thích ha đó à, và cái ưu điểm nữa đó là khi mà bạn đầu tư ờ, nhà hoặc là đất thì đó là đầu tư à, cho tương lai thường là mọi người à, ở Việt Nam thì nhiều cái thế hệ sống chung trong một căn nhà thì có thể là ờ, nếu mà mua đất thì ờ, có thể là chia ra ha mỗi người Ờ, một phần để mà có thể là ở đó nhiều ba mẹ à, có một cái khu đất lớn và sau đó chia nhỏ ra để cho con cháu có thể là họ sẽ ở chung hoặc có thể là khi mà kinh tế phát triển rồi hay là à, kinh tế mà nó khá giả hơn thì họ có thể là đập ra xây lại và ở trên cái chính cái ngôi nhà cũ của họ đó là cái việc mà là họ cũng có thể là tư để cho tương lai theo đó là cái yếu tố thứ, thứ thứ tư đó là nhà và đất thì cái giá trị của nó là giá trị thật à, khi mà bạn sở hữu nó thì bạn có toàn quyền quyết định bạn thích bán lúc nào là bạn bán ha à, bạn có thể là à, làm cửa hàng kinh doanh hay là làm à, cho thuê mặt bằng hoặc là bạn có thể là xây nhà ở hoặc là khu trọ tùy tùy ý thích của bạn đó là do toàn quyền của bạn quyết định còn nếu bạn sở hữu cái bất động sản loại khác ví dụ như là à, chung cư hay là bất động sản mà du lịch hay nghỉ dưỡng thì Ờ, nó nằm ở trong khu quy hoạch thì nó phải theo cái quy hoạch của cái khu đó bạn cũng không thể nào mà muốn đập ra bạn xây lại được ha bạn chỉ có thể là sơn phết ở bên trong thôi còn bên ngoài thì nó phải đồng bộ nó cũng có cái hay mà nó cũng có cái mà uh, cũng không phải là ai cũng thích cái điều đó thì cái nhà và đất thì nó cũng có cái ưu điểm như vậy ha uh, cái yếu tố tiếp theo đó là cái ờ, nhà và đất thì nó sẽ khan hiếm theo thời gian tại vì ờ, à, người thì có thể sinh ra nhưng mà đất thì không thể nào nở ra được nhà phố ờ, và đất nó sẽ là sản phẩm khan hiếm ở trong tương lai tại vì bạn cũng thấy rằng là trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh đã hết các quỹ đất đã hết rồi à, nhà thì cũng à, mua đi bán lại ha những người mà có nhu cầu thì họ sẽ mua để ở để họ có thể là à, tiện cái việc mà à, đi làm đi học à, còn ở trong nội thành đã hết thì họ bắt buộc họ phải uh, dời ra cái vùng ven những cái những cái đô thị mà ven thành phố Hồ Chí Minh nó mọc lên ha và nhưng mà bạn cũng phải nên nhớ một thời gian nữa thì những cái đô thị đó nó cũng sẽ hết à, mọi người khi mà dồn về thành phố Hồ Chí Minh sống và làm việc thì mọi người cũng muốn là là sẽ có một cái nơi ở cho nó khang trang thế là họ sẽ đầu tư họ có tiền họ tiết kiệm để họ mua ha và khi mà à, một thời gian thì nó cũng hết và nó sẽ phải uh, lan dần ra thì giá nhà giá đất nó sẽ tăng ha thực ra là khi mà đầu tư nhà và đất ờ, bạn sẽ không có thể chắc chắn được cái tỷ suất sinh lời nó là bao nhiêu nhưng bạn cũng có thể là ờ, bỏ ra một một chút thời gian để bạn nghiên cứu về cái việc này ờ, bạn sẽ đi hỏi những cái nhà mà xung quanh hay là những cái khu khu vực nào đó bạn thấy thích đi ha thì bạn sẽ hỏi là trước đây 10 năm hoặc là 5 7 năm cái giá ở đây nó là bao nhiêu. Ví dụ tôi nói ví dụ như ở bên Lakeview ở quận 2 thì trước đây bán khoảng 3 tỷ mấy à, 3 tỷ mấy 4 tỷ ha bây giờ nó khoảng là uh, trên 10 tỷ thì bạn biết là theo nó sẽ tăng giá theo thời gian có thể là do đồng tiền Việt Nam mình mất giá có thể là do lạm phát nhưng khi mà tiền bạn để ngân hàng thì coi như là bạn mất cái tiền đó thay vì như vậy bạn sẽ uh, đưa nó vào uh, biến nó đổi thành cái tài sản À, được đảm bảo bằng bất động sản thì bạn vẫn giữ được, được cái giá trị của cái đồng tiền của bạn ha và cái uh, yếu tố cuối cùng đó là nhà và đất giá cả thì nó cũng uh, hợp lý ở ngay cái tại thời điểm bạn mua à, bạn có thể là so sánh và lựa chọn cái khu nào nó phù hợp với bạn nhà nào cái miếng đất nào nó đúng với cái tình hình tài chính của bạn lúc bây giờ nếu mà bạn có không có thể mua được ở trong nội thành thì bạn có thể là uh, di chuyển ra uh, khu vực ngoại thành bạn cũng có thể tìm được đất hoặc bạn có thể tìm được nhà ví dụ như những cái đô thị uh, ven của thành phố Hồ Chí Minh uh, gần nhất là ví dụ như là ở Biên Hòa hay là Nhân Trạch thì khi mà đường cao tốc hay là những cái hạ tầng giao thông nó được kết nối thì đi về thành phố nó rất là nhanh khoảng 2 30 phút thôi thì và như là hiện tại thì uh, khi mà mọi người đều có xe hơi rồi thì việc mà đi về thành phố làm việc uh, nó cũng dễ dàng và khi mà bạn di chuyển trên cao tốc thì nó sẽ cảm thấy nó sẽ thoải mái hơn là bạn sống ở trong uh, nội thành ha và cũng bị kẹt xe trúng gớm như vậy khi mà bạn đầu tư ở những cái vùng ven thì uh, bạn sẽ đặt ra câu hỏi uh, nếu mà tôi đầu tư ở đây thì ai là người sẽ là người mua uh, bất động sản của tôi thì những người uh, họ có nhu cầu Ờ, họ sinh sống tại cái khu vực đó họ sẽ mua hoặc là những cái nhà đầu tư khác hoặc là dân cư tại cái khu vực đó à, có thể là lúc mà họ khi mà cái dự án đó bán ra họ chưa có đủ cái tài chính để họ mua nhưng mà sau sau một thời gian khi là dự án nó hoàn thành thì họ có đủ tài chính họ mua dân cư về sống à, đông hơn à, các tiện ích được hoàn thành giao thông à, hệ thống giao thông cơ sở hạ tầng nó đầy đủ ha tiện ích trong ngoài dự án nó đều đầy đủ thì tất nhiên là khu đó dân cư sẽ về sống và uh, khi đó cái bất động sản uh, là việc mà nhà là việc mà cần đối với họ nếu mà bạn đầu tư thì cái khả năng sinh lời của bạn nó chắc chắn là phải có đó là một vài cái ý kiến của tôi à, chia sẻ về cái việc mà à, liệu rằng cái kênh mà nhà và đất đó là phải là một cái kênh an toàn khi mà đầu tư hay không à, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo